cho thuê 3 mảnh đất trống mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7. Lô gốc diện tích 10 x 18 giá thuê, 9 triệu đồng một tháng. Diện tích ngang 10 m, dài 20 m giá 10 triệu đồng một tháng. Diện tích ngang 20 m, dài 20 m giá 20 triệu đồng một tháng. Vị trí đất nằm tại mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh, cách ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Thập khoảng 50 m. Đường xe container, xe tải lưu thông thuận tiện đi lại và mua bán. Phù hợp với các ngành nghề, buôn bán cây cảnh, cá kiển, đá lăng bộ. Hoặc các ngành nghề liên quan đến sinh vật cảnh, hợp đồng cho thuê dài hạn. Chi tiết xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.